Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh thông tin chia sẻ về đầu tư của Đào Nguyễn Official. Hôm nay à, tôi muốn chia sẻ với các bạn cái chủ đề đó là mình sẽ cùng tìm hiểu về bất động sản công nghiệp và lý do tại sao bất động sản công nghiệp sẽ là ờ, cái mảng ờ, bất động sản mà sẽ phát triển ở ờ, thời gian tới. Thì để tìm hiểu về cái bất động sản công nghiệp thì mình sẽ à, xem xem bất động sản công nghiệp thì nó gồm những cái loại hình bất động sản nào à, ví dụ như là những cái à, nhà xưởng ha à, kho bãi văn phòng à, phục vụ cho sản xuất à, công nghiệp à, đó là tất cả những cái à, bất động sản công nghiệp hay ví dụ như những cái à, kho mà để làm logistics để mà mà lưu trữ hàng để ờ, để à, giao hàng ừ, đi và và về ở ờ, Việt Nam chẳng hạn thì cũng là cái cái cái đó là cũng gọi là gọi là bất động sản công nghiệp ha thì ờ, để làm được cái bất động sản công nghiệp này thì cũng như cái loại hình bất động sản ví dụ khu dân cư hay khu đô thị thì cũng đều là phải xin phép à, và cái việc mà mình có thể là thuê đất hay là mua đất và sau đó xin cái à, cái pháp lý là làm cái bất động sản công nghiệp mình sẽ à, cho thuê à, hoặc là mình sẽ bán à, để mà mình à, thu lại cái à, ừ, lợi à, cái lợi nhuận từ cái việc mà bất động sản công nghiệp này mà cái việc mà là chu kỳ cho thuê đất ở, ở bất động sản công nghiệp đó là thời gian sử dụng của cái khu đất đó à, thì nếu mà cái thời gian sử dụng cái lô cái khu đất đó nó ít hơn cái thời gian ờ, thời gian của dự án thì à, chủ đầu tư à, sẽ xin à, lại cái giấy phép à, để có thể là gia hạn à, cái, cái điều chỉnh cái thời hạn sử dụng đất như cho nó phù hợp và tổng cái thời gian mà uh, sử dụng đất thì không quá 70 năm và bạn uh, có thể là nộp tiền uh, sử dụng đất một uh, lần hoặc là nộp tiền sử dụng uh, sử dụng đất hàng năm và nếu mà bạn nộp tiền sử dụng đất một lần thì cái việc này bạn có thể là à, vay ngân hàng ha còn đối với cái việc mà là đóng thuế đất từng năm thì nó sẽ ờ, bị hạn chế hơn ở cái ờ, khoản này và lý do mà bất động sản công nghiệp à, sẽ phát triển ở thời gian tới thì là về nguyên nhân chủ quan là Việt Nam thì cũng là trong cái thời kỳ công nghiệp hóa à, các khu công nghiệp phát triển cũng rất là nhiều các ờ, công xưởng của thế giới ha cũng đã dịch chuyển ờ, một số về Việt Nam vì cái ờ, mâu thuẫn về ờ, chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc thì một số các công ty của Mỹ sẽ dời về Việt Nam và thời gian trước thì Việt Nam mình là kiểm soát được cái dịch bệnh rất là tốt ha mình cũng đang trên cái đà mà là sản xuất tốt gia công cho các nhãn hàng lớn ở nước ngoài Ờ, trong cái thời gian đó thì ờ, một số người một số ngành thì cái đơn hàng có rất là lớn và rất là nhiều không có đủ công để mà xuất đi thôi nhưng mà hiện tại thì ờ, cái tình hình dịch bệnh nó bùng phát ha và nó làm cho cái việc mà sản xuất khó khăn hơn nhiều với cái việc mà có thể là uh, sử dụng công nhân ăn ở tại chỗ để mà sản xuất thì cái uh, việc đáp ứng cái đó thì hơi khó nên là không biết ừ, cái thời gian tới thì hy vọng là có vaccine và mọi thứ nó ổn định thì cái uh, sản xuất của Việt Nam mình ổn hơn thì bất động sản công nghiệp vẫn là một cái kênh đầu tư tốt à, và nước ngoài à, và các ờ, chủ đầu tư lớn cũng đầu tư vào cái những cái khu công nghiệp như vậy ha tại vì à, Việt Nam được đánh giá là nơi có nguồn à, nhân lực à, dồi dào tuy là không quá rẻ nhưng mà ừ, có cái khả năng mà cung ứng nhân lực và cái khả năng làm việc ha nó cũng tốt nên là rất là nhiều cái xưởng sản xuất của nước ngoài cũng đặt tại Việt Nam và nhu cầu tiêu thụ hàng hóa ở trong nước cũng là khá lớn do đời sống của người dân phát triển và tầng lớp trung lưu và thượng lưu ngày càng đông đảo hơn à, và nguyên nhân một cái những cái nguyên nhân khách quan đó là à, khi mà Việt Nam tham gia những cái hiệp hội mà à, tổ chức thương mại thế giới FTA thì à, cũng là mở cửa cho các nước à, tham gia vào à, cái à, thị trường Việt Nam và đẩy mạnh cái à, bất động sản công nghiệp càng ngày càng phát triển và hàng loạt các loại ờ, thuế quan được ờ, xóa bỏ nó giúp cho việc mà thúc đẩy thương mại và giúp cho Việt Nam có cơ hội giao lưu với các nước phát triển và học tập những cái ờ, khoa học kỹ thuật ở nước ngoài ha và họ sẽ đưa những cái cái xưởng hay những cái quy trình sản xuất hiện tại về Việt Nam thì đánh giá về cái ưu và nhược điểm của cái bất động sản công nghiệp thì cái loại hình mà ưu điểm của loại hình này đó là giá thuê đất của bất động sản công nghiệp đang được tăng cao trong thời gian gần đây và lợi nhuận cho thuê thì cao hơn những cái loại hình khác tỷ suất lợi nhuận cao hơn ha mà cùng một cái việc mà ví dụ như là à, mua hoặc thuê cái đất được giao đất đó và quy hoạch quy hoạch à, bất động sản công nghiệp thì à, sẽ đơn giản hơn là à, bất động sản mà là khu đô thị à, nó có cái đơn giản hơn và nó cũng có cái phức tạp hơn nhưng mà khi mà à, cho thuê cái à, tài sản mà bất động sản công nghiệp thì là các công ty các công xưởng sản xuất ha người ta sẽ thuê và người ta hoạt động cái thời gian à, rất là dài và cái à, cái cái cái lợi nhuận thu được nó khá là cao từ cái loại hình này và nhược điểm của loại hình bất động sản này là bị hạn chế quyền chuyển nhượng đối với trường hợp thuê và à, trả tiền đất hàng năm à, khi mà mình mình thuê và trả tiền đất hàng năm thì mình sẽ bị hạn chế cái quyền chuyển nhượng ha thì um, lúc nãy tôi đã trình bày là cái khu ờ, công nghiệp à, mình có thể là thuê dưới hai trường hợp đó là à, thuê và trả tiền đất hàng năm và thuê trả tiền đất một lần thì tùy thuộc vào từng cái trường hợp mà quyền và nghĩa vụ mình sẽ à, sẽ phải ờ, trả có những cái ờ, mình sẽ trả hàng năm mà cũng có những cái mình sẽ trả theo một lần ha với cái trường hợp mà thuê đất khu công nghiệp trả tiền một lần thì cái quyền chuyển nhượng của ờ, cái tài sản đó nó bị hạn chế à, và cái khi nếu mà bạn trả tiền một lần thì bạn có quyền chuyển nhượng ha bạn có quyền chuyển nhượng nếu mà bạn thuê và trả đất tiền đất hàng năm thì bạn mới bị hạn chế còn bạn à, trả tiền một lần thì bạn được phép chuyển nhượng hoặc là bạn được phép à, vay ngân hàng à, nó sẽ à, nó sẽ có mở rộng cái quyền lợi ha của mình hơn rất là nhiều và khuyết điểm thứ hai đó là bị hạn chế cái đối tượng thuê đất trong khu công nghiệp à, thì à, đối với phần mà diện tích đất trả tiền à, thuê hàng năm thì người được nhà nước cho thuê đất thì có quyền cho thuê lại dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm à, tức là khi mà bạn thuê hàng năm mà bạn trả tiền hàng năm thì bạn cũng sẽ cho thuê đất trả tiền theo hàng năm đối với phần diện tích đất mà trả tiền một lần thì ờ, việc thuê đất cho cả thời gian thuê thì được nhà nước cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất à, dưới hình thức trả tiền đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc trả tiền thuê đất hàng năm à, đó là cái cái việc mà bạn ờ, phải xem xét nếu mà trả tiền thuê đất một lần á, thì cái cái giá thuê nó sẽ rẻ hơn nó sẽ rẻ hơn khá là nhiều à, và bạn cũng có thể dùng cái tài sản đó để đi vay hoặc là bạn có thể là bán lại ha chuyển nhượng lại cái quyền đó thì nó chỉ có là bạn phải như là chuẩn bị đủ một cái số tiền đủ lớn để trả cái tiền thuế đất này à, đó là một vài cái à, thông tin mà tôi muốn à, gửi đến cho bạn À, để à, mình có thể là à, tìm hiểu về cái bất động sản khu công nghiệp à, có thể là mình sẽ thuê đất ở những cái khu công nghiệp để mình sản xuất hoặc là mình cũng là người cũng có thể là à, làm cái dự án đó ha và có thể là cho thuê lại à, nó cũng mang lại cái dòng tiền hàng tháng cũng khá là lớn đó là một vài chi tiết muốn gửi đến các bạn mong rằng cái việc đi đầu tư của các bạn gặp nhiều may mắn và thuận lợi Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở cái video tiếp theo.